Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với video hôm nay trên kênh Huyền Anh Tài Xỉu của em Thì thời gian vừa qua, mọi người cũng đã tìm đến em để được em giúp đỡ Nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều thành phần xấu đã giả mạo người chơi để tìm cách soi mói và phá đám lấy những công thức cũng như là mẹo chơi và phương pháp rồi giả mạo Huyền Anh Tài Xỉu để đi dụ dỗ tất cả mọi người Nên mọi người hết sức cẩn thận và để ý giúp em Thì cũng có những người hỏi tại sao phương pháp nhiều mà không hiệu quả thì em vẫn nói luôn là không có cái phương pháp nào hay cái mẹo nào đúng tuyệt đối 100% nên ờ, khi mọi người muốn chơi và để áp dụng được phương pháp hiệu quả và tối ưu nhất thì trước tiên anh chị em phải chơi đúng giờ áp dụng đúng bàn và chọn đúng cầu như thế nào để áp dụng phương pháp đúng và hiệu quả nhất chứ không phải là cứ cái phương pháp nào mình cũng áp dụng được và cái bàn cầu nào mình cũng chơi và cái cốt yếu là khi mà chúng ta lên vốn bao nhiêu thì anh chị em phải xác định được và biết được khi nào là chốt lãi và cắt lỗ như thế nào để không âm với số vốn mà anh chị em đã đề ra và cái quan trọng nhất là cái tâm lý của người chơi khi mà các anh chị tham gia chơi và tại sao anh chị em muốn chiến thắng một trò chơi hay một bộ môn nào thì đòi hỏi trước tiên anh chị em phải chuẩn bị tâm lý cái tâm lý đầu tiên là không được run sợ không được lo lắng và làm thế nào để kiểm soát tâm lý tốt khi tham gia chơi tài xỉu và đầu tư vào bộ môn này thì anh chị em ờ, khi tham gia chơi cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc thắng thua đều là cơ may nên chúng ta không thể nào khống chế cơ may nhưng cái tâm lý của chúng ta chúng ta có thể kiểm soát được hơn nữa anh chị em khi mà tham gia chơi càng phải hiểu và cách kiên trì vận may của mình là như thế nào trong khi bản thân đang có thời cơ để thắng liên tiếp thì nhất định phải biết cách nắm bắt cơ hội ngay trong lúc này phải đạt được à, thắng lợi lớn còn khi mà vận đen của anh chị em kéo đến liên tục thì anh chị em phải biết cách kiềm chế đồng thời thu hẹp phạm vi và biết cách kiềm chế thì mới có thể trở thành người thắng cuộc thực thụ trong khi chơi tài xỉu nếu như anh chị em biết cách chế định thời gian chơi không nên để cho đầu óc mình bị chi phối quá nhiều bởi việc thắng thắng thua và những cái điều em nói trên thì là những cái điều rất đơn giản và những cái yêu cầu anh chị em khi chơi thực hiện được thì nó lại là không phải là một chuyện dễ dàng cho dù là những kỹ thuật cũng như là những chiêu trò vĩ đại nhưng chỉ cần anh chị em không biết vận dụng được thì nhất định sẽ không thể đem lại hiệu quả cao và cái tâm lý khi chơi thì anh chị em phải giữ cho mình một cái tâm lý thoải mái không bao giờ chơi trong khi thức giận buồn chán hay là mệt mỏi tâm lý tốt tự tin thì đánh mới dễ thắng được và đặt ra mục tiêu cụ thể khi tham gia chơi và tuyệt đối tuân theo lệnh em sẽ lấy ví dụ như thế này cho anh chị em hiểu một ngày anh chị em chỉ kiếm một hạn một đến hai trăm nghìn chẳng hạn và khi đủ mục tiêu thì anh chị em nên nghỉ và mai chúng ta sẽ tiếp tục hoặc là chúng ta sẽ tiếp bắt đầu tiếp tục vào những cái ca sau không nên à, tham lam khi ăn được thì lại muốn ăn thêm và cũng không được mất bình tĩnh khi mà anh chị em thua và cay cú mang cho mình cái tâm lý cay cú và gỡ bạc ok thì chơi có phương pháp cụ thể không nên tham lam và không nên chơi uh, theo một cách lan man cho nên anh chị em khi mà muốn chơi cái gì anh chị em nên phải uh, có kiểm soát được kế hoạch và có kế hoạch của mình nằm ở đâu và nắm kiểm soát được tâm lý bản thân của mình hay chưa khi đã tìm được những cái trang chơi uy tín chơi để ờ, bào hay là chưa đó là những gì em muốn nhắn gửi đến à, mọi người mọi người hãy để cho mình một cái lựa chọn sáng suốt để mọi người đầu tư vào và khi mọi người có thể nhìn nhận qua thành quả của em cũng như là những dòng tin nhắn của những anh chị em đã cùng em đồng hành ở video sau em sẽ chia sẻ cho mọi người về lưu ý những cái khảnh những cái sảnh khó chơi khó bào trong tài xỉu để cho anh chị em biết và né tránh thì có những người hỏi em là sảnh nào dễ chơi và sảnh nào có những cầu ngắn sảnh nào có những cầu bệt và em sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người ở những video sau cũng mong mọi người đón nhận kênh của em và cũng cái kênh này em làm ra là thuộc bản quyền của mình nên nếu có những video thứ hai thì tất nhiên đó là đều là ăn cắp nên mọi người hãy ờ, hết sức cẩn thận và làm tất cả những video em nó làm chỉ để mọi người tham khảo và không có ý muốn nói xấu hay lôi kéo bôi nhọ một cái trang web hay là một cái trang chơi nào hết vì video mang tính chất tham khảo nên không có ý lôi rũ rụ dẻ kéo và nghiêm cấm những ờ, hình thức bên ngoài khác. Đến cuối video em xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và những ai đang thật sự muốn giúp đỡ và đang thua tha ra bờ hay muốn biết thêm về bản thân các bạn đang chơi trang nào có thực sự uy tín hay không thì mọi người hãy liên hệ thông qua các thông tin dưới phần mô tả và các bạn hãy theo dõi hết video có hữu ích thì mọi người hãy cho em một like, một đăng ký và một comment và bật chuông thông báo để đón nhận những video sắp tới của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.